chờ ngày âm dương cùng thế lương phật trên cao chẳng trông thấy để mình hắn độ nàng thoát luân hồi trùng phùng nơi giang hải thăm sâu nàng có muốn quay đầu không nàng cố chấp như chưa tin vào ý phật thủy triều lên phi điều bay cao trần gian không có